Thank you. cơn mơ bất chợt của đêm mùa hè năm ấy đã khiến tôi nhận ra như người hồ thầm lặng luôn đứng sau anh hào quang ấy của chúng chính là ký ức cũng là kỷ niệm đẹp của những bạn khóa sinh tham gia khóa tu mùa hè năm khóa sinh tham gia khóa tu mùa hè năm ấy kể ai khi chứng kiến những sinh tham gia khóa tu mùa hè năm ấy kể lại khi chứng kiến những bao huyền ý đó chính là ký ức cũng là kỷ niệm đẹp của những bạn khóa sinh tham gia khóa tu chứng kiến những bao huỳnh ý giữa một trời mưa sâu trong bao cùng những bạn hóa sinh tham gia khóa tu mùa hè năm ấy Chúng con xin cảm ơn Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng. Chúng con xin cảm ơn Sư Phụ và Đại Tăng Chùa Ba Vàng. Đã tổ chức khóa tu mùa hè cho chúng con. Đã tổ chức khóa tu mùa hè cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn. Chúng con xin cảm ơn. Chúng con xin cảm ơn. Chúng con xin cảm ơn. Chúng, chúng con xin cảm ơn. Chúng con xin cảm ơn. Sư phụ cũng xin cảm ơn tất cả các con. Các con đã đem đến rất nhiều tình yêu thương, rất nhiều những trái tim cháy bỏng đầy nhiệt huyết đến với chùa Ba Vàng. Sư phụ và tất cả tăng ni Phật tử của chùa cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Các con đem hạnh phúc đến cho sư phụ rất nhiều sư phụ cũng cảm ơn các con